Con cái chúng ta giỏi thật Nhà văn acid Nepsin Bức thư thứ 11 Cái xương Istanbul ngày 22 tháng 12 năm 1963 Geneva thân mến Đã thành lệ Cứ hai ba ngày tôi lại nhận được thư của bạn Đến nỗi hàng ngày tôi mong ngóng người đưa thư tôi phải tới Đi học về tôi hỏi luôn mẹ Mẹ ơi hôm nay con có thư không mẹ Đến ngày mà thư không tới tôi lại cảm thấy buồn Cách đây 4 năm ngày tôi đã bỏ thư cho bạn rồi Thường thường sau khi bỏ thư cho bạn là tôi nhận được trả lời Lần này gần 10 ngày đã qua mà tôi chẳng nhận được tin gì của bạn hết Sao vậy? Tôi lo quá không biết bạn làm sao rồi Hay bạn bị ốm Tôi viết liền lá thư này Không đợi thư trả lời của bạn nữa Khoảng 2 ngày sau khi tôi bỏ thư cho bạn Ở lớp tôi lại xảy ra một chuyện tức cười Lá thư trước tôi gửi chắc bạn đã nhận được rồi nhỉ Giá để chậm hơn có lẽ tôi đã kể luôn chuyện này rồi Hôm đó lớp tôi có khách đến dự giờ khoa học thường thức Đấy là một ông thanh tra, dáng người bệ vệ, đi cùng với thầy hiệu trưởng. Sau khi thầm thì trao đổi khá lâu với thầy giáo lớp tôi, ông hiệu trưởng gọi Ogut lên bảng cho ông thanh tra hỏi bài. Bạn chưa biết Ogut đâu, nó mới chuyển đến lớp ta sau khi bạn đi Ankara. Hồi trước, nó học một trường nào đó ở quê, gia đình nó mới chuyển về Istanbul mà. Ngay từ những ngày đầu đến lớp, nó đã làm chúng tôi ngạc nhiên hết sức. Nó rất nhanh nhẹn và láo lĩnh. Riêng cái khoảng leo trèo thì chắc mèo cũng phải thua nó. Chỉ tiếc một nỗi là Ogut nói lắp ghê gớm. Đầu tiên, mấy đứa nghịch ngợm trong lớp rất hay chọc kẹo cậu ta, nhưng nó không bao giờ tức giận cả. Có lẽ nó đã quen với việc bị trêu chọc rồi. Nó lại còn mỉm cười thân thiện với mấy đứa đang chế giễu nó nữa Lẽ thường khi chọc ghẹo ai mà người ta không phát cáu là ta chán thôi Lũ bạn tôi ở lớp cũng thế Sau vài lần trêu ghẹo không thấy Ogut tức là chúng thôi liền Tôi nghĩ rằng Ogut là một đứa rất tự tin Vì thế nó mới vui vẻ với mấy đứa nhái tật nói lắp của nó Một hôm đang trong giờ ra chơi của sân trường August thách thức cả đám. Có bạn nào trèo thi với tôi lên cây không? Thử xem ai leo nhanh nhất nào. Vì nó nói lắp ghê quá, mãi sau chúng tôi mới hiểu được nó muốn nói gì. Nó đỏ mặt tía tai, nói xong câu đó đã có vẻ mệt rồi. Cả lũ xui tôi trèo cây thi với nó, nhưng lúc đó tôi không khoái trò leo trèo lắm nên tôi đã từ chối. Về sau tôi thấy rất may là mình đã không tham gia Nếu không tôi đã tự chuốc lấy thất bại thảm hại Genghis hùng hằng nhảy vào cuộc Nó nói xỏ xiên Ogut Này anh bạn Cậu cứ lắp ba lắp bắp thế Thì đến tối cũng chưa đến gốc cây Nói gì tới leo lên Chúng tôi được mé cười vớ bụng vì câu nói đó bạn còn nhớ cây dẻ cao tiết trước cửa lớp 5B không? Bọn tôi tổ chức cuộc thi ở cây ấy đấy. Chúng tôi vạch một đường xuất phát cách gốc cây 5 mét. Ogut và Chengis đứng trước vạch chuẩn bị. Tôi làm trọng tài ra lệnh cho hai đứa bắt đầu bằng tiếng còi đá bóng. Trong khi Chengis còn đang ôm gốc cây, vất vả nhòi được chút xíu, thì Ogut đã biến mất trong vòm lá xanh của cây dẻ rồi. Chúng tôi nghe tiếng nó léo nhéo ở tít trên cao ngọn cây. Nhìn lên tôi thấy ô cút đã ngồi vắt vẻo ở một cành chót vót trên ngọn. Nó còn đứng lên, ngồi xuống, bỏ cả hai tay đi lại trên cành cây ấy nữa. Nó vừa biểu diễn vừa nói liếu la liếu lo. Cố gắng lắm chúng tôi mới hiểu được những câu nói của nó. Thì ra, Ogut chế dẻo lại Genghis đang vất vả leo tận phía dưới. Trời ơi, cậu ôm cái cây làm gì ghê thế? Cậu thương yêu nó lắm à Xem kìa nó quý cây dẻ mới khiếp chứ Jenkins đành xấu hổ Chịu nhận mình thua cuộc Nó không còn đủ can đảm leo tiếp lên cao Nhanh như sóc Loáng một cái ô gút đã xuống tới đất rồi Hai tay chống hông Nó thách thức cả bọn Nào còn cậu nào muốn thi với tớ nữa không không đứa nào dám nhận lời thách đố của nó Lúc đi học về, Owood còn biểu diễn cho chúng tôi thêm một tiết mục nữa Nó đã trèo lên một cái tháp cao tít, trơn tuột, không có móng gờ gì hết Cả bọn phục lăng Từ hôm đó, Owood chiếm được cảm tình của cả lớp chúng tôi Trong lớp, Ogut ngồi cùng bàn với Mina Con bé ấy tính tình hơi buồn cười nó đi khoe khắp trường là được ngồi chung bàn với một tài tử siết. Có lần Ogut bị ốm phải nghỉ học hai ngày. Vắng Ogut, Mina liền nói cho chúng tôi biết một lô chuyện. Nó vên mặt hỏi cả lớp. Này, các bạn có biết tại sao Ogut nói lắp không? Ai cũng tò mò muốn biết tại sao. Chúng tôi hỏi, tại sao thế? Mina làm bộ bí mật như một nhà trinh thám đã điều tra và biết hết tông tích một tội phạm. Hạ thấp giọng cho chúng tôi hay. Người nhà Ogut kể rằng ba nó rất dữ đòn. Từ lúc còn bé, ba nó đã rất hay đánh nó. Chính vì bị roi vọt nhiều quá nên nó đã sinh tật nói lắp đấy. Cả Ogut cũng công nhận với tôi thế đấy. Nói đến đây, Mina phòng mũi lên như tìm ra được một điều gì ghê gớm lắm. Bằng giọng kẻ cả và tự đắc, nó lại hỏi tiếp. Thế các cậu có biết tại sao Owood trèo cây nhanh và giỏi thế không? Không, cậu nói đi. Cả bọn vội vã đề nghị, chẳng ai để ý đến thái độ kiêu ngạo của Mina lúc đó. Ogut kể rằng khi ba nó nổi giận định đánh nó nên thường phải chạy bán sống bán chết để khỏi bị ăn đòn. Bà nó đuổi theo sát lót bắt. Khi sắp sửa bị tóm cổ, nó buộc phải vội vàng trèo lên một cái cây nào gần đó nhất để trốn. Càng về sau, nó càng phải leo lên những cái cây thật cao để bà nó khỏi bắt được. Dần già, nó trở thành một đứa bé leo trèo cực kỳ giỏi. Đấy, Chính cái cậu Ogut ấy bị ông thanh tra gọi lên bảng trong giờ khoa học thường thức. Trên tường ở lớp tôi có treo ba bức tranh vẽ bộ xương, các cơ bắp và bộ máy tiêu hóa của con người. Ogut vừa lên bảng, ông thanh tra đã chỉ cho nó một chỗ trên bức tranh vẽ bộ xương người và hỏi Em cho tôi biết đây là cái gì? Ogut im như thóc. Ông thanh tra hỏi lại đây là cái xương gì? Ông ta cũng vẫn chẳng nhận được câu trả lời nào. Mina thấy tình thế có vẻ gây go, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, liền nhắc Ogut. Cái xương quay xanh đấy. Nghe thấy thế, Ogut liền lắp bắp, nói một hơi thơ thơ thơ thơ các các các các các cái sơ sơ sơn sơn sơn wa wa wa wa wai xanh wai xanh ạ ông thanh trà chỉ tiếp một cái xương khác và hỏi thế cái xương này gọi là gì chắc ogut tưởng nó đã nói sai bây giờ mới thực sự là cái xương mà mina đã nhắc nó sơ xương sương qua qua qua qua san sa san ạ ông thanh tra chỉ một cái xương ở dưới chân thế cái này gọi là gì qua qua qua qua qua sa sa san ạ ông thanh tra bình tĩnh chỉ một cơ bắp gần cổ ở bức tranh bên cạnh và hỏi thế còn cái này là gì? Thưa sư sư sư qua qua qua qua sa sa sa sanh ạ. À. Ô gút của chúng ta vẫn một mực khẳng định như vậy. Nó không học bài nên cứ tưởng lần nào mình cũng nói sai, sau đó mới là cái xương quay xanh mà Mina đã nhắc nó. Vì thế nó nhắc lại hoài tên cái xương đó Phần vì quá sợ hãi Phần vì nói lắp nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên mặt và nó lại càng nói lắp hơn. Trong khi đó, ông thanh tra cũng không còn bình tĩnh được nữa. Ông đã cáu đến mức ngay cả ông cũng bị lây cái tật nói lắp của Ogut. Được, được, được, rồi, thế, thế, thế còn cái, cái, cái này. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, xanh à. Ông thanh tra đã điên lên thật sự Ông ấy gào lên Trời ơi Cậu bé này Cậu thương chúng tôi với chứ Chả lẽ trong cơ thể con người không còn cái gì khác Ngoài cái xương quay xanh hay sao Toàn là xương quay xanh cả ư Thôi cút về chỗ Đấy Sự kiện mới ở lớp tôi là vậy đấy Tôi rất nóng ruột vì không nhận được thư trả lời của bạn có phải bạn đã bị ốm không? Bạn trả lời ngay cho tôi nhé. Nếu bạn ốm, chúc bạn chóng bình phục. Chúc sức khỏe và học giỏi. Ahmed Bức thư thứ 12 Lễ sinh nhật Ankara ngày 25 tháng 12 năm 1963 Ahmed, tôi đã nhận được thư của bạn đề ngày 14 và 22 tháng 12 Cảm ơn bạn thật nhiều Đúng như bạn đã dự đoán, tôi bị ốm thật nên không thể trả lời ngay các lá thư của bạn Tôi ốm cũng không nặng lắm, chỉ bị cảm lạnh sơ sơ thôi Nhưng đau đầu ghê lắm nên phải nằm trên giường, không được đi lại Bác sĩ cho phép tôi nghỉ học ở nhà, nhưng mẹ tôi cấm sờ đến sách vở, giấy bút. Thế là đành chịu. Mentin cũng bị ốm cùng một lượt với tôi. Hôm nay thấy người khỏe hơn, tôi đã bắt đầu đi học. Lúc tối, khi chuẩn bị viết thơ cho bạn thì mẹ tôi lại gọi. Genep, con có thư này. Đọc tên bạn trên phong bì mẹ tôi bảo À của Ahmed đấy mà Thật là một đứa bạn tốt Mẹ thấy nó chẳng để con buồn phiền vì thiếu tin tức Xem một hơi hết lá thư của bạn Tôi ngồi xuống cạnh giường men tin Nó vẫn còn sốt quá Nhiệt kế cặp cho nó vẫn còn chỉ 38 độ 8 Tôi sẽ kể cho bạn biết vì sao cả hai chị em tôi bị ốm cùng một lúc Chúng tôi đã đến dự lễ mừng sinh nhật của anh Taman Đó là một đứa bạn học cùng lớp tôi trong bữa tối dự lễ sinh nhật ấy, hai chị em tôi đã bị cảm đột ngột. Mà cũng không riêng gì chúng tôi, còn có đến ba đứa bạn nữa cũng bị ốm sau bữa đó cơ. Tại sao lại thế? Bạn nghe nhé. Mẹ tôi đã làm quen với mẹ của anh Tama trong dịp hai người đi họp hội cha mẹ học sinh ở trường Ngày hôm đó, mẹ Atama đã nhiệt tình mời cho bằng được gia đình tôi phải đến dự lễ sinh nhật của con bà ấy. Bà ta ghi địa chỉ nhà chúng tôi rất cẩn thận vào sổ và hứa Chắc chắn là em sẽ cho xe đến đón hai bác Đầu tiên mẹ tôi chỉ đồng ý cho tôi và Mentin đến thôi Nhưng bà ấy cố nài nỉ mãi Chúng em đợi cả hai bác đến nữa cơ Cuối cùng mẹ tôi bị bắt buộc phải nhận lời mời thiết tha ấy. Bà tôi khi nghe được mẹ tôi cho biết chuyện đã ngạc nhiên. Chúng ta làm gì trong lễ sinh nhật của một đứa trẻ con hả mình? Mẹ tôi phải giải thích là do mẹ Antama cố mời mọc chèo kéo khá lâu Rằng người ta nhiệt tình mời mình đến Chối từ mãi cũng không tiện Và rồi mẹ tôi đã hứa cả nhà tôi sẽ đến Mẹ tôi còn bảo Bà ấy đã làm mặt giận mà nói Nếu cả nhà mình không đến Họ sẽ không chịu đâu Ba mẹ tôi đã chú ý để chúng tôi chuẩn bị quà mừng Tôi mua tặng Atama một cuốn sách mới Mentin đem tặng một cây bút viết Chiều hôm đó Họ đưa xe đến đón chúng tôi thật Trong xe bà tôi mới bắt đầu làm quen với ba của Antama Cái xe mới tinh và rất hiện đại ấy là xe riêng của họ có lẽ tôi viết hơi lan man dài dòng phải không bạn? Nhưng có thế bạn mới hiểu được tại sao tôi bị cảm đột ngột. Thôi chịu khó đọc tiếp nhé. Sự giàu có của gia đình Atama đập vào mắt ta ngay lập tức. Đó là sự giàu có không bình thường cũng như bạn thấy một người đột nhiên phát phì lên vậy. Tôi đã nghe mẹ tôi thì thầm vào tai ba. Ôi, thật là những người không có chút thẩm mỹ anh nhìn xem, họ sắp xếp đồ đạc kìa, chẳng ra cái kiểu gì. Riêng tôi nhận thấy rằng bà của Atama bao giờ cũng bắt đầu mọi câu nói bằng Bản thân tôi hay Thưa quý vị, nghe chán ấy Biết làm sao được, dù thế nào đi nữa chúng tôi cũng đến nhà người ta rồi Ngôi nhà khá rộng nhưng chật ních người Thế mà khách khứa vẫn ùng ùng kéo tới Lũ trẻ con chúng tôi có khoảng 15-16 đứa cả thảy, thế mà người lớn có đến hơn ba chục. Đứa nào cũng có ba mẹ đi kèm, mà nào chúng tôi có còn bé bỏng gì. Thấy là Mentin hỏi mẹ tôi một cách ngạc nhiên. Mẹ ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của ba anh Antama phải không mẹ? Thông thường khi Mentin nói một câu không phải ở chỗ đông người, Mẹ tôi hay nhéo nó một cái để nó giữ mồm giữ miệng Lần này thấy cái nhéo tay của mẹ bên sườn men tin vội im bặt Nó biết rằng đã hỏi một câu không đúng chỗ Nhưng chắc chưa kịp hiểu là tại sao câu hỏi của nó lại không đúng Bất chợt mẹ Antama đến tiếp chuyện mẹ tôi Nhà chật quá chị ạ, à, chật chội quá Người quen bạn bè quá đông Chị xem, không thể không mời hết vì vậy em đã nói với nhà em Lần sau chúng em sẽ tổ chức lễ sinh nhật cho cháu nó ở nhà hàng lớn Anh ấy đã ưng thuận Thật đáng yêu quá Nhà em bao giờ cũng nghe theo em thế chị ạ à. Khi nói đến chồng Bà ta thường dùng chữ nhà em Còn khi nói đến anh ta ma thì cháu nó Chuyện trò một lúc Chợt bà ấy hỏi mẹ tôi Nhà em làm tất cả mọi việc mà em muốn Còn nhà bác thì sao ạ? À? Mẹ tôi ngây người chẳng hiểu gì hỏi lại Nhà tôi là thế nào ạ? À? Bà ấy cười rất rộng rãi rồi nhắc lại Là em hỏi bác trai ấy, chồng chị ấy mà Em hỏi bác nhà có tốt với chị không? Có hay nghe lời chị không ấy? Mẹ tôi có lẽ không thích thú chủ đề này lắm nên bà khéo léo lái câu chuyện sang một hướng khác. Mẹ tôi phe phẩy cái khăn tay và nói Ở đây hơi nóng nực phải không chị? À vâng vâng, tại vì chúng em đã cho mở hết cỡ các lò sưởi hơi trong nhà đấy mà. Nhà em tốt thì tốt thiệt đấy, nhưng phải cái hay phá của lắm. Đã thế còn mắng em, ngày sinh của con mà em cũng tiếc không dám vặn hết cỡ ba cái lò sưởi lên à. Cứ làm như em quê lắm ấy Bây giờ thì lại nóng quá Em còn biết tổng là ông ấy bắt bồ với hai ba cô gái trẻ cơ Rồi nhận làm thư ký riêng đấy Đàn ông cả lũ họ như thế gì à Mẹ tôi nhíu mày vẻ khó chịu quát tôi và men tin Các con qua chỗ ba chơi Sao cứ quẩn chân mẹ thế hả Tất cả đàn ông đang tập trung bên phòng khách lớn trong bàn đầy ắp thức ăn, đồ uống, trái cây. Bà tôi đang đứng nói chuyện với ba của Atama. Thấy hai chị em tôi kéo tới. Ông có vẻ không vừa ý. Sao các con để mẹ một mình hả? Nghe ba tôi mắng khi vừa đến. Men tin cãi lại. Thì chính mẹ bảo chúng con đến chỗ ba mà. Ông chủ nhà chỉ chúng tôi hỏi Cả hai cháu là con bác đấy ư Vâng chúng là con tôi Đức A-la phù hộ cho các cháu à, Chúng ta đang nói gì nhỉ À vâng Tôi Bản thân tôi không phải là người tham lam hám lợi Nhưng cái bọn đàn bà ấy thì bao giờ cũng thế Ngay bà xã nhà tôi đấy Thật tham lam có một không hai Để tiết kiệm bà ấy mua cho đầy tớ ăn toàn đồ hư đồ cũ Tôi thì nghĩ khác Nếu anh dùng gì Hãy cho người làm trong nhà anh ăn thứ đó Bản thân tôi không làm sao giải thích cho vợ tôi hiểu cả Có khi tôi phải giải thích rằng như thế là không nhân đạo Nhưng cũng vô hiệu Trí óc đàn bà đâu có hiểu rằng bà ấy có thể tiết kiệm được vài đồng bạc Nhưng làm cho bọn người hèn hạ tức là chúng nó phá Con hầu nó thử xả vờ lỡ tay đánh rơi một chồng chén bát quý đáng giá vài ngàn là anh chết Sợ chúng tôi bị ảnh hưởng xấu Bà tôi nóng nảy đuổi chúng tôi đi khỏi phòng đó Đi ra đằng kia Các con Về ngay chỗ mẹ đi Những đứa trẻ khác cũng trong tình cảnh buồn chán không kém Chúng tôi chẳng biết làm gì nên cứ quấn chân người lớn Một bà than thở Thật không đi đâu thoát bầy quý con này Bà tôi có vẻ ngán đến cổ khung cảnh ấy nên bàn với mẹ tôi. Ừ, có lẽ tốt hơn là ta về, cũng đến giờ rồi. Mẹ tôi thì thấy chưa phải lúc. Chưa được đâu mình ạ. À. Ai lại vừa đến đã về thế, người ta sẽ nghĩ sao? Thôi, ráng thêm chút nữa. Ngay lúc ấy, ba của Atama tiến đến chỗ ba tôi, tay giơ cao mấy tờ báo vẻ đắc ý. Thưa các vị, bản thân tôi lúc nào cũng muốn cứu giúp người nghèo. Ngày lễ mà không phân phát của bố thí sẽ không ra ngày lễ. Thưa quý vị, hôm qua tôi đã phân phát của bố thí cho trẻ em nghèo và mồ côi để lấy phước cho cháu. Đây, bác xem tất cả các báo đã viết về tôi. Về sau, lũ trẻ con chúng tôi được gom lại vào một căn phòng. Trên bàn bày la lì các tặng phẩm dành cho người được mừng, tức là Antama ấy. Vì trong phòng nóng quá, nên người ta phải mở cửa cho thoáng. Nóng nực và ngột ngạt đã làm chúng tôi ra mồ hôi nhễ nhại, ướt cả áo. Lúc mở cửa sổ, tôi và Mentin đứng ngay ngoài hứng luồng không khí lạnh ùa vào nên mới bị cảm lạnh từ đó. Muộn lắm ba tôi mới cáo từ để chúng tôi ra về. Ba Atama rõ ràng là không vừa ý, nhất định chưa cho về. Nhưng bác đã nếm tí gì đâu, bác cũng chưa kịp uống hớp rượu nào cả mà. Các bác hãy ở lại vui với chúng tôi chút nữa. Ba tôi trả lời thẳng thừng là ông còn bận nhiều công việc. Ra đường thấy ba tôi có vẻ bực bội lắm nên mẹ tôi vội tìm lời lẽ nhẹ nhàng cho ba tôi bớt giận. Xin lỗi mình, không ngờ sự thể là như thế. Nghe bà ấy năn nỉ mãi, không hứa cũng không được. Thôi đành vậy, lần sau thì cạch. Hôm sau tôi lên cơn sốt 39 độ 5, còn men tin 39 độ 8. Từ trước bạn có hỏi tin tức về hiệp mét. Tôi cho bạn hay là cả một tuần nay nó không đến trường không biết nó làm sao Tôi lo cho nó quá Ở lớp tôi chẳng ai biết nhà nó cả Nếu không Chúng tôi đã đến xem sự thể ra sao rồi Tôi phải để tin này tận cuối thư Vì chúng tôi ai cũng buồn cho nó Bạn mau chóng viết thư cho tôi nhé Thân mến, Jeanette Xin mời các bạn cùng đón nghe những bức thư tiếp theo của Zeynep và Ahmed vào những video kế tiếp. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh Phương Nghị nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.